con hoa bạch này. Con hoa bạch này. Lại xanh không khổ nungទឹកអីនេះទឹកគ្រឿងអ៊ុបសាច់ម៉ានេះនេះគ្រឿងអ៊ុបសាច់ម៉ាអ៊ុបកាអ៊ុបអ៊ុបលងអូមណាតូមកាត់តូមកាត់តូមអូយកឆេចាក់មីឆេចាក់មីទីចាក់មីម៉ែហើយមុំហត់អត់ណាអូនអូនអូនអូនអានេះគឺ Dập đi chèn Chú ơi Chú biết Ai lên em biết không Chiến đặt chuối ưa phải sạch muồn Nướng cái chè bị chèn Ôi đây Chà, chèn Con ra đây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 Đến cái chạc, cái ướp, cái mòn, cái trường ướp sạch mòn. Ai rồi. À, ra em thử ra. Ôi này. Ai rồi. Ừ. Thứ này. Thứ này. Thế á. Ngay ấy. Ừ. Bạn nào? Để đôi đi ăn nó vậy nên cứ chết xuống có trời bài mó rồi coi đừng sách mòn wow nè nè nè xịt mình nè Không mà luôn nha Cho chị bán Nghe nghe Ba chị bán thì nghe nghe Chị ăn Ừ Ok Cái ừ. nào chạy trời tao được không ạ? này thì ơi xem đó. Cái đơn thủ đứng rồi. Cái này đứng rồi. Con này là nhục lương này á. Con này cổ. Tình cạch, con đến cho nó quét lần. <clears throat> cho lực lực cho lực lại không

បងអូនណានៅលើទីក្រុងដឹងចិត្តមកនឹងគ្មានមកអាំងហប់មកជួយខ្ញុំមើលអំហោជួយកើខ្ញុំមើលមកអាំងចង្អែងហ៊ានទឹកថាកំប្រេចដាំទីកើឲ្យពួកខ្ញុំផងហើយឡាយមួយទៀតឡាយមួយដូចជាសេនៅទីក្រុងពឹងយិតជិះគ្មានមកអាំងមកមកជួយមើលឲ្យហ៊ានទឹកមកដាំទៅទីមកមកអាំងហប់ត្រាប់ត្រាប់ត្រាប់ត្រាប់ត្រាប់ត្រាប់ត្រាប់ត្រាប់ត្រាប់ត្រាប់ Mali. Tukang yudi Hello mọi người, đây là, đây là gà nướng nướng làng quê ở tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Kè, xã Phú Phước và ấp tơ nha mọi người. Và đây là những con gà nguyên chất mua từ chợ về Và chúng tôi đã chế biến từ món ướp màu màu gạch tôm nè với à, món nước gà gà nướng nè với còn thêm thịt gà nha mọi người và theo chúng tôi tìm hiểu gà này ăn cực ngon và mọi người nào đang muốn thèm gà thì vô đây ăn một cái đùi gà chúng tôi sẽ khuyến mãi cho like đăng ký nha mọi người và hãy share cho chúng tôi nha mọi người và mọi người ơi đừng có thèm quá mà ăn luôn cái màn hình nha đây là thịt bò gì mà Ừ, yeah mới mươi ngày hả phải không hả vài ngày hai tập lạnh chơi hấp chơi đăng ký mua vậy không hay đăng ký đăng ký miễn phí đó nè đăng ký miễn phí đó không nhận tinh phí đó nè chơi đăng ký hay à trời đăng ký cơ sắp cơ miệng thẳng hay chơi like mua like có miễn phí đây hay xe có miễn phí đây rồi rồi là chơi đăng ký like đó nè nè mà nên là <coughs> từng ngày đồ có thông thông nữa à bằng ồn nã cứ anh đổi hen thực hoạt mà không hấp luôn màn hình là chơi mình hấp với cái nhóm nè hay cái nhầm gì mà mà nó chụp ảnh đó Nhầm gì thôi bọc ổn lại chứa rồi mà hấp tao Bây giờ nó không màn hình luôn á Hấp hấp hấp bạn màn hình này uh, Clean thế hấp màn hình nó miền ý đây Ý đây Hello tất cả mọi người Ngày hôm nay à, tụi mình làm món gà nướng Gà gà nướng này rất là ngon Rất là thơm Ở mình với Ở à Gà nướng này được mua từ chợ về tự làm gà nướng rất là thơm ngon mọi người nhớ like share và dạ, subscribe cho tụi mình à. nha à, tất cả mọi thứ này đều là miễn mọi người nhớ qua kênh sao cưa mì phằng đăng ký và like và chia sẻ và nhấn nút like và ủng hộ nha tất cả thứ này đều miễn phí cả nhấn nút Mùa đâu? Giờ bài mà chán thế đó, còn đâu ra gì À đâu, bà đi luôn á, ôi bà chán Mà anh ngăn À đâu thôi, chú mày bà bà Ừ, khó xí đó Rừng quải à, Rịch đó that đây thằng nào chơi con cái ổn ổn đi hả tối luôn hả hồi mày qua là 3 giờ giờ là 5 giờ tính là bao nhiêu tiếng 3 tiếng rồi đó ừ tại phi đấy nhiều lần mệt quá mày xem mặt trời lặn chưa trời đang lặn trời đang lặn đời có ăn cặp đít mà ờ, cặp cặp cặp cứt mà ăn vậy ra không lòng mà đời có ăn là cặp con gà liền ừ con gà cái này á vui vậy anh diễn cái đầu cắt chắc thế chắc cái đầu mục luôn ម៉ែលន់ថាត្រាប់អឺថាត្រឡប់ចាក់អ៊ីនេះកណ្ដុងនេះមាន8ទេបុកងាប់ហើយក្រូចហើយបើ8ហើយអ៊ីហើយស្កា Alright, come on! hết ừ. cà ra thì tự nhiên á Ê, tự nhiên luôn anh cạch ơi con da liền kỵ tên nó cạch cạch cạch cạch rồi anh lên cạch rồi kìa tiếng nhé à vô à con da liền kỵ ủa nó nó chăm mưa nó cái da ừ. con đô ni chơi kỳ đô ni ơi ôm xin chơi nè nè hay vi đi sai chỗ luôn, chỗ luôn. Còn bắt chuối. Để mang cái đùi à. Ờ, tao kia kia kia bật. Mi bật thô bạn nã si bật phòng kia ở Mi à, si đó hay si đó. Nã si bật phòng kia ngắt. Hai bao cho anh á. Nóng biển rồi chết mấy. Qua pray pray. Em em em em chu chu. Ừ. Bởi tiết à. Hay chân đi yes or no? Yes, yes. Yes. Yes tới đẩy á. Không biết đâu. Không, đã ở luôn á. No, ơi visa à, hả? Từ tớ, kia cho. Bật nó ơi visa cho kia. Ơi. À, cái cha. Ừ. Ở trên đó. Biết chơi chơi bé thế cái Đô dạ, dạ, dạ, ni mình rồi chết mấy như ngay. Nhưng chẳng thêm bờ sky thêm ấy ừ. Là mỏ mẹ Xí bán Bán à Đừng ăn một phim bác tin á. Hay tức nâu cả bé nữa Hay cái bé nạp bác ra. Con con bác thực. Con bác thực. Con bác ra. Cái nó mới ban chở ngay vú. Ờ sai chả. Ngay đi. Nó chở. Đại dọc thì hát Trước nó Mười lấy đám nào Để tôi Anh giọt Thôi em bự cái men này chạy lọt á hả? Anh chưng mấy Mổ hả? ảnh gì? em tính đầy mình hay luôn á của tên nào mà không bắt sướng ghê ha chị Văn chẳng ảnh ấy Văn ừ, kiệt ừ, người lên này cái đây vậy rồi ta khóc mà kia anh chuyển cho kia mắt ủa ăn không cái mấy mỗi muối nó đặt một mét rồi đâu ôi trời rồi, mà có là muộn bảy xong rồi nào xong dạ cái gì con ăn từ từ, từ từ nè chập cỏ nè ទៅទៅហើយមានលេបទឹកមកទេលេបវាយបើកូនថ្ងៃដែរពួកគេយ៉ាដូនអ្ហ៎មិនប្លង់តិចទៅថ្ងៃដែរយ៉ាទៅតអានគេអត់យកយកយកជើងមួយលួនជើងមួយលួនណាជើងពីរអេអេអឡូយកជើងសម្រាប់ឲ្យចំណេញពី mà cái phi kha phi kha ừ. ngày ăn miễn phí nha cho con kia ông xin tiếc em á à nó khen chuyện tự giấy á mẹ gắt chung mua nữa quay con quay ra ừ không ơi mình lại sửa với cả hai cái tầng ngọt

ngày ngày họ ông ôn á được dễ đấy các con sơn cục mắt này ông ôn ơi nè bà mà nè bà là nó ngăn đi à ngang đẹp ông cố đây nhóm ba sóc cơm đẹp bằng phương si và chắc à

នឹងបាននេះហូបមកអាងអាហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ហើយហូបហើយអត់ឆ្អែតទេអស់នៅអស់ហាម៉ែអស់លឿនហើយដូចនេះមេមកកំប្រឹងខ្លាំងឆ្ងាញ់ហ៎មកអូនមកមាត់ប្រឹងមាត់ឡាហើយឆ្អែតទេដូចនេះហើយអរិតឆ្ងាញ់ហ្នឹងហ៎ដូរ៉ាបាននេះហូបនៅ anh ngay nghe anh nghe thì trẻ ờ, <laughs> đấy dạ, dạ. ok